Con qua chế rồi này em Nhưng mà có Hả? Tìm lại một đêm nơi anh trăng hiên hoa Rồi buồn dần khiến người ta vội đi và khiếp mình vào trong căn nhà Và ta ở đây thế là anh để cho nó vào một phút nữa anh mới vô lại mau cua đến chạm lên tiếng ca trong mây chạm lên giấc mơ chôn dấu và anh ở đây với em nhờ đưa bàn tay đàn ngón tay xua tan cơn đau đau ngày mà sẽ làm gì bờ môi nhẹ trôi trên làn da đàn ta da pa pa The blues, the blue just right on my head tiếng anh dàn vòng tay và dẫn người đi về đâu về nơi vô cùng hey, yeah. về đâu về đâu về đâu về đâu về đâu hey, yeah, đâu về đâu về đâu về đâu đã pa pa pa nhà hôn bờ môi này chạm lên làn da này em như vậy và ta đắm say ái ân nồng nàn mãn tình yêu đen không gian này say oh yeah xua tan cơn đau lòng ngày mới sẽ làm gì bờ môi nhẹ trôi trên làn da nồng bam bam bam The bluesy the blues just right on 12 tiếng anh dàn vòng tay và dẫn người đi về đó Về nơi vui